đúng không alo cô <clears throat> alo à, bài toán cận bằng hệ vật <clears throat> thì nhắc lại thôi cái bài này thì làm trên lớp nhiều rồi đầu tiên là phải à, xem lại liên kết này về mặt bài toán cân bằng hệ vật ấy thì ta chỉ đưa cái bài toán cân bằng một vật về cái bài toán cân bằng đưa bài toán cân bằng hệ vật về nhiều bài toán cân bằng một vật bằng cách là tách vật hoặc hóa rắn đấy thì hôm nay thì tôi sẽ các bài tập này hầu như là làm hết rồi hôm nay tôi sẽ nhắc lại một lượt sau đấy các bạn sẽ hỏi về các cái nội dung bài nào cần phải hỏi thì ta giải đáp tôi sẽ nói về cái phương pháp tách vật và phương pháp hóa rắn tôi cũng giới thiệu rồi à, hệ ờ, các cái bài hệ vật như hệ chính phụ hệ ba khớp tôi cũng giới thiệu rồi hôm nay tôi không giới thiệu lại nữa tôi sẽ giới thiệu lướt qua thôi để nhắc lại cái nội dung anh nào hôm trước làm bài một vật ờ, mà chưa mới học được một vật thì hôm nay nắm tiếp cái hệ vật còn anh nào học trong quá trình học mà đã nắm được rồi thì ta gọi là ôn lại xào lại bài toán hệ vật thì là gồm hai hay nhiều vật rắn liên kết với nhau đấy các vật rắn có liên kết với nhau và liên kết với các cái liên kết liên kết với đất bằng các cái liên kết tạo thành một hệ cân bằng dưới tác dụng của lực cái, nhiệm vụ của bài toán đấy là tìm phản lực liên kết ví dụ như trong cái bài số 1 này à, các cái thông số về hoặc là các cái thông số rồi à, các cái tải trọng và các bạn thay sau thì tôi chỉ nói chính là ví dụ trong cái bài một này hình bài một này. bài một tìm phản lực liên kết tại A D B và C thì hôm nay thì không nhắc về đâu là cái gì là liên kết gì nữa mà tôi nói luôn không nhắc lại bất công A là liên kết gối cố định hai thành phần này. D là liên kết gối di động một thành phần này. B là liên kết khớp một thành phần phản lực liên kết. C là liên kết khối di động một thành phần phản lực liên kết. Như vậy là bài này có 6 ẩn. hai ẩn tại A, một ẩn tại D, một ẩn tại C và hai ẩn tại B. Thế thì cái bước đầu tiên của cái bài này là phải xác định đúng liên kết và ta tách liên kết. Ta tách liên kết. Ta tách cái thằng AB này ra, tách cái thằng BC ra gọi là tách liên kết. Đấy, như này rồi này thì là cái hình vẽ là tách liên kết bài này thì nháy hình đang tròn tròn đây nữa rồi thế thì ở a à, cách liên kết thay bằng phản lực liên kết có hai thành phần xia xia a à, ta bỏ liên kết gối a đi ta thay bằng xia à, như vậy ta tách riêng cái thanh ab ra B là liên kết khớp ta thay bằng xb b đây cũng cái tròn tròn nó bị à, đẩy hình nếu cái trái này nó nhảy ra b của xb ib như vậy ta đặt tất cả các phản lực liên kết tác dụng lên thành ab thành ab có 5 phản lực liên kết xia xbib và nd nb và nd nó bị nhảy hình thì cái ông Phương ông đụng vào cái nào rồi có 5 thành phần phản lực liên kết ở trên này thì có một cái chú ý các bạn chú ý này à cái tải trọng này, này. À, chính là trọng lượng bản thân và trên ờ, trên hình thì không nhìn thấy nhưng trong đề thì có nói trọng lượng bản thân của cái dầm là P trọng lượng và thật thì các bạn chú ý các bài tập có bài có trọng lượng có bài người ta bỏ qua và là không bỏ qua thì phải ghi vào trọng lượng này nếu như cái thanh AB này đồng chất à, thiết diện không đổi thì nó nằm đúng ở giữa thanh giữa dầm giữa dầm Đấy. trọng à cái thứ hai cần chú ý trong cái bài này mấy cái ví dụ này toàn là những ví dụ cần phải chú ý cả là cái hệ lực phân bố đều này trong một số cái bài tập là đề thi là có là ta phải chú ý à, cái định nghĩa hệ lực phân bố đều là hệ lực tác dụng lên một miền một miền của vật thì ở đây có hai hệ lực phân bố đều nha cái bài này có hai hệ lực phân bố đều hệ lực phân bố đều trên đoạn AB à, tác dụng lên cái thanh AB khi ta tách ra thì ta phải thu gọn hệ lực phân bố đó à, chính là cái quy một quy một chính là thu gọn hệ lực phân bố đều tác dụng lên cái đoạn EAB của nó đấy đấy là cái thứ nhất để chú ý à đây là thu gọn hệ lực phân bố đều thế còn hệ lực phân bố đều tác dụng lên đoạn BC tức là hệ lực phân bố thứ hai như vậy có hai hệ lực phân bố đều khi thu gọn ta được cái quy 2 cái quy 2 đấy như vậy đây có hai hệ lực phân bố đều Q1 và Q2 được chưa à, và cái trọng trọng lượng Q này thế thì ta tách được hai thằng AB và BC như vậy gọi là tách vật tiếp tục cái chú ý thứ hai chú ý thứ nhất là hai lực phân bố đều chú ý thứ hai là lực và phản lực tác dụng lực và phản lực tác dụng à, nếu ta đặt lên x lên cái điểm B này lực tác dụng là XBIB thì ngược trở lại ta đặt lên BC phải là XB phải và IB phải và phải đặt XB phải ngược chiều với XB vì sao vì XB phải và XB là lực và phản lực tác dụng à, trong cái tiên đề số 4 là cái định luật hai định luật 3 Newton người ta phát biểu lực và phản lực tác dụng phải ngược chiều nhau cùng độ lớn và cùng đường tác dụng ngược chiều nhau như vậy xb với xb phải bạn phải đặt ngược chiều à, và khi lấy giá trị của nó thì phải lấy giá trị xb phải hoặc là xb bằng nhau về độ lớn bao gồm cả dấu bao gồm cả dấu bao gồm cả dấu được chưa xb bằng xb phải bao gồm cả dấu cái này phải nhớ để làm xb bằng xb phải ib bằng ib phải đấy là lực và phản lực tác dụng à, có thể đặt xb cùng chiều với xb phải không không thể nhé không thể đặt người ta sẽ hỏi cái câu hỏi tương tự như vậy xb đặt có thể đặt hai thằng này ngược chiều cùng chiều nhau không thì là không thể vì đây chính là tính chất của lực và phản lực tác dụng đây cái đấy là chú ý thứ hai các bạn cần chú ý về cái thằng này à như vậy bài hệ vật nó chỉ khác bài một vật là nó đã tách cái bài hệ vật này thành hai bài một vật nếu như ba vật thì ta tách thành ba bài một vật nó khác là như vậy và thứ hai là giữa các vật này có cái phần liên kết với nhau thì nó sinh ra lực và phản lực liên kết Đấy, lực và phản lực liên kết chính là cái chỗ tôi khoanh tròn vào đó này đấy là chỗ liên kết với nhau và tất cả các bài muốn tạo ra hệ vật đều phải liên kết với nhau được chưa đấy và ta đặt ta chú ý ở đây như vậy là sau đấy thì đây sẽ trở thành bài một vật và ta xét cân bằng của từng vật một lập các phương trình cân bằng và giải như vậy là nếu như là hai vật thì ta xét cân bằng từng thằng một à, ta lập ra các phương trình sau đấy ta giải giải gộp lại ta giải như vậy bài này sẽ có 6 phương trình, 6 ẩn, mỗi một vật là 3 phương trình. Được chưa? À, đấy là cái bài hệ vật, bài toán cân bằng hệ vật. Ở dưới này thì trình bày về cách giải cụ thể, các bạn có thể xem cái cách giải cụ thể ở phần dưới. Phần giải cụ thể như vậy cái bài đấy là bài đơn giản như vậy Đấy, như vậy trình bày nếu mà làm tiểu luận thì cũng phải trình bày như cái ví dụ một này cụ thể từng phần một đấy là ba phương trình à, xét cân bằng của thằng BD à BC viết ba phương trình cân bằng à, sau đấy lại xét cân bằng của thằng à, AB viết ba phương trình ta gộp 6 phương trình 6 ẩn này lại ta giải tùy các bài toán có bài thì ta rút thế được ngay có bài thì phải gộp lại giải thế ở trong quá trình giải thì ta chú ý là tôi có ba phương trình đầu tôi giải ra được à, ib phẩy là bằng trừ ba, trừ ba. thì tôi phải thay cái ib bằng trừ ba, đúng bằng trừ ba, vào ba phương trình cuối tức là chỗ nào có ib muốn giải ra phải thay bằng trừ 3 tức là phải thay bằng bằng chính nó bằng y b và bao gồm cả dấu Đấy, ở trong cái ví dụ này tôi thay tôi nói cách thay rất là cụ thể các bạn xem hay là cái ví dụ thứ nhất Đấy, cái ví dụ thứ hai thì cái là bài toán cân bằng sử dụng phương pháp hóa rắn à, trong cái ví dụ một là tôi dùng cái phương pháp à, tách vật về mặt tổng quát thì phương pháp tách vật giải được tất cả các bài toán giải được tất cả các phản lực liên kết các bạn chú ý là giải được tất cả phản lực liên kết tất cả các bài toán Đấy, thế cho nên ta có thể chỉ cần dùng mình cái cách tách vật như cái ví dụ một này là được không cần phải dùng cái cách thứ hai là là cái cách hóa rắn à, tuy nhiên cái cách hóa rắn có một cái ưu điểm ưu điểm của cái hóa rắn là ta có thể giải nhanh một số phản lực liên kết à, một số phản lực liên kết của cái hệ nhiều vật hệ hệ vật nhanh là bao nhiêu là nhỏ hơn hoặc bằng 3 con số 3 này là con số giới hạn và số 3 giải nhanh nhỏ hơn hoặc bằng 3 phản lực liên kết được chưa của cái hệ vật thế thì khi ta hóa rắn thì ta làm như thế nào thì hôm trước là cái bài tập các cái phần bài tập ngoài cái gốc cây hoa sữa kia nó bán rất là nhiều các bạn không mua bây giờ nó thành công nghệ rồi anh nào học và cái thành bọn mà bọn, bọn bán giáo trình với lại chạy cánh online nó thành công nghệ thành công nghệ nó không như ngày xưa nữa. nhưng mà cái vấn đáp này thì vẫn phải học cái tự luận với cái trắc nghiệm thì nó thành công nghệ nhưng cái vấn đáp này vẫn phải tự học à, à các bạn chú ý ta sử dụng cái phương pháp phá rắn này à, cả cái vật này cả cái khối gồm ba vật này cân bằng cả cái khối gồm ba vật cân bằng ta có thể coi nó như một vật rắn coi nó như một vật rắn cả cái tòa nhà của ta nó đứng đang cân bằng đấy ta có thể coi ta cả tòa nhà như một khối rắn đấy. cái nghĩa của phương pháp hóa rắn là như vậy coi hai hay nhiều vật như một vật rắn như một vật rắn đấy là cái cái phương pháp hóa rắn các bạn có thể xem trong cái ví dụ này để ta rút ra được cái cái ý nghĩa của nó nha thế thì ta làm như sau đối với cái bài này gồm ba vật nhưng người ta chỉ yêu cầu tìm tại A và D thôi à, cái bài thi cũng có bài này rồi bài này có anh nào thi mà gặp bài này thì may quá là vì đề thi tôi đã đề thi mà đã được giải ở ví dụ này rồi thì lại làm quá là may mắn rồi thế thì tìm phản lực liên kết ở A và D à tôi thấy này tại A có hai thành phần phản lực liên kết Đấy. Tại D có một thành phần phản lực liên kết là 3. Như vậy là ba thành phần phản lực liên kết này nếu như tôi hóa rắn cả hệ thì tôi có thể giải được. Đấy. Phương pháp hóa rắn chỉ dùng được như vậy thôi ạ. Chỉ dùng được khi ta hóa rắn một hệ nào đó. Ta tách liên kết cần tìm ra nó chỉ xuất hiện ba thành phần phản lực liên kết tối đa xuất hiện tối đa ba thành phần phản lực liên kết ở đây là XA, IA à, và NA NAD à, tất cả những anh mà bắt trước cách làm của mấy anh sinh viên cái bài mà rất là phức tạp mà vẫn hóa rắn lại làm mà xuất hiện đến bốn lần trở lên thì tôi biết ngay là các anh lười học không phải học trò của tôi anh học trò của tôi mà thằng nào học tốt không bao giờ nó làm cái động tác đấy cái động tác ba bốn vật vẫn hóa rắn lại xuất hiện bốn năm sau ẩn thừa động tác làm quá vất vả thì khi nào nó xuất hiện ba ẩn này mà ta tách hóa rắn cả à, vật lại ta thấy xuất hiện ba ẩn này thì ta biết rằng ta đã có ba phương trình để giải được nó thì ta mới làm đấy là cái ưu điểm của phương pháp hóa rắn và nó cũng chỉ làm được như vậy thôi và cũng chỉ nên làm như vậy thôi còn nếu như nó lại xuất hiện bốn ẩn thì không nên làm đấy tí nữa tôi tôi sẽ nói một số bài các anh làm hóa rắn anh không nên làm đấy, còn trừ cái, cái bài hệ ba khớp ra cái hệ ba khớp thì lại khác hệ ba khớp anh cũng có thể hóa rắn nhưng anh viết phương một phương trình thôi đấy, đấy là cái chú ý rồi thế thì sau khi hóa rắn cái bài này tách phản lực liên kết tại a ta có x a a và nb thì ta có cái kết quả nó đây đây chính là cái sau khi hóa giãn tại cái file này tôi gửi cho lớp rồi nhá đấy bây giờ tôi đến cái bài này rồi nhìn vào hệ lực tác dụng lên một cái cơ kết cấu hay cái cơ hệ như thế này rồi ta có thể có thể phán đoán được phản lực liên kết nó sẽ có độ lớn bằng bao nhiêu phán đoán được phản lực liên kết có độ lớn bằng bao nhiêu đấy nhìn nhìn vào là phải phán đoán được chưa có anh nào có thể đoán được cái xa bằng bao nhiêu à tôi bảo cái anh nào nhắn là thầy gọi mà có đáp án sai cái đáp án đấy chỉ tham khảo cho vui thôi nhá cái đáp án này để tham khảo cho vui thôi tôi nhắc rồi anh không nghe anh này thực là không tiếp thu ý kiến của thầy à có trong cái tập bài tập này có 3 đến 4 bài đáp án sai Đấy, anh chỉ tham khảo vui thôi chứ không phải là cái bắt anh phải làm theo nha nhắc rồi nhưng vẫn có anh kiện <clears throat> ở đây nhìn vào đây là ta biết ngay XA này bằng trừ P là vì cái lực XA này phải chống lại được cái tải trọng P nó đang xô cái kết cấu đi sang bên phải thì nó phải bằng trừ p thì mới chống lại được Đấy, không cần lập phương trình cũng có thể viết được nhẩm được như vậy cái nd và cái IA này phải chống được cái quy ấn xuống Đấy. chống được cái quy ấn từ trên xuống thì nó phải đỡ ngược lên đấy là cái chịu lực của kết cấu nếu anh nào mà không chưa đến đạt cái, cái trình độ đấy thì ta lập phương trình lập phương trình ở dưới đây ba phương trình ba ẩn giải rất là nhanh bài này số lượng số ờ, ẩn ít số ẩn ít được chưa ba phương trình ba ẩn ta giải ra thế là xong rồi đấy là phần à, phần phần hóa rắn như vậy là phương pháp hóa rắn chỉ ưu điểm trong trường hợp này thế bây giờ mà tôi tìm muốn tìm phản lực liên kết trên thanh BD thì phương pháp khoan rắn không dùng được bài này mà gộp lại thành một câu hỏi thì không nên dùng khoan rắn nhưng tách thành hai thì ta có thể dùng bây giờ tìm phản lực liên kết thanh thanh BD thì ta chú ý là ta tách riêng cái thanh BD để ra tách cái thanh BD ra đấy và nhớ cho tôi là cái thanh EZ đây này là liên kết thanh lý tưởng liên kết thành lý tưởng easy này liên kết thành lý tưởng nó có một thành phần liên kết dọc chiều dài từ y đến gì như vậy bài này có cái chú ý thứ hai là ta dùng đến cái liên kết thành lý tưởng y gì bài này ông ta một cái chú ý là phương pháp hóa rắn và cái chú ý thứ hai là liên kết thành y gì Đấy, liên kết thành y gì được chưa Đấy, liên kết thành y gì như vậy là tách cái thanh db này ra xbib là phản lực do khớp scg là liên kết thanh gg tạo ra scg này bằng sg phải vì đây là lực và phản lực tác dụng scg phải bằng sci vì đây là cặp lực cân bằng cặp lực cân bằng một cái thằng nào đó mà bị hai thằng nó đẩy vào muốn đứng im được thì lực đẩy của hai thằng kia phải bằng nhau được chưa đấy hoặc là kéo cũng thế phải bằng nhau cùng phương cùng đường tác dụng nữa. bằng nhau như vậy S, SG phẩy và SI là cặp lực cân bằng còn SG và SG phẩy là lực và phản lực tác dụng à như vậy là SD biết rồi này xác định rồi này xác định rồi không còn là ẩn ta chỉ còn ba ẩn là xb ib và scg e ta viết ba phương trình cân bằng ta sẽ giải ra được ba cần tìm đấy viết ba phương trình cân bằng ta giải được ba cần tìm đấy. còn trên cái thằng thanh easy đây là cái cách truyền lực của nó tôi mô tả cái cách truyền lực của nó bạn chú ý ở đây ghi rõ EG là liên kết thanh lý tưởng thỏa mãn điều kiện thanh lý tưởng do đó một thành phần tổng thanh đấy ví dụ ta làm bài tiểu luận ta phải trình bày như vậy rồi giải ra ta được đáp số bằng không là một giá trị nha đừng có tự giải nó khác không bài này thì không thể sai được bài này là tự giải đấy như vậy là phương pháp hóa rắn nó dùng khi nào thì ta thì chú ý như vậy các bài tập mà ta thấy rằng ta đang đi cần tìm một cái phản lực liên kết mà sau khi ta hóa rắn nó có ba thành phần phản lực liên kết thì, thì nên dùng không thì không nên à, rất nhiều anh à, ở dùng với cách của mấy anh sinh viên vũ kia là hóa rắn cả cái hệ này đi viết phương trình cân bằng hệ này hóa rắn làm gì hệ này hóa rắn không giải được vì ở A này là liên kết ngàm ba thành phần phản lực liên kết D này liên kết gối di động một thành phần là 4 không thể giải được thì tốt nhất là tách thành hai phần. tách riêng ra hai phần lại đấy được chưa thế thì trong cái bài số 4 này ấy, à số 3 này thì chỉ có mỗi cái phần mới mà người ta chưa nhắc đến đấy chính là cái liên kết ngầm trượt để cho bạn hiểu thêm về cái liên kết ngầm trượt này thôi được chưa liên kết ngầm trượt đây trong cái liên kết ngầm trượt ta tách lực và phản lực tác dụng vẫn phải ngược chiều IC phải ngược IC phải MC phải ngược MC phải đấy anh phải tách cho đúng anh để cùng chiều là anh sai luôn đấy, dạ. đấy liên kết ở A là liên kết nam có hai thành phần xaia IA à, ba thành phần xaia MA liên kết ở D là liên kết gối di động qua một thành phần đây là D như vậy là ta có hai vật rắn hai vật giảm mỗi vật ba phương trình cân bằng đấy thì người ta giải ra như vậy là bài toán cân bằng hệ vật chính là nhiều bài toán cân bằng một vật bài toán cân bằng hệ vật chính là nhiều bài toán cân bằng một vật được chưa đây là chú ý bài này đáp số sai á Bài này đáp số sai à? Rồi, về nhà giải nhé, xem kỹ lại cái cách giải lập phương trình cách gì giải phương trình đây à sau đây là các cái bài tập thì các bạn các cái bài tập này cơ bản là các bạn tôi giải trên lớp cũng gần hết rồi để các bạn xem lại cái ví dụ bây giờ có anh nào có cái thắc mắc gì à, bây giờ tôi lại giải thử cái bài số 4 này chắc là giải rồi nhưng nhắc lại thôi nó hơi khác lạ so với ba cái ví dụ trên cái bài 1 này thì cũng không có gì khác bài 2 và bài 4 hơi khác một chút bài 5 mấy cái bài này đều trong đề thi cả thôi các bạn về nhà tự làm chuyển thành kiến thức của mình bài 11 bài 12 rồi bây giờ bài số 4 bài số 4 các bạn tự thử tách liên kết xét trường hợp xem phản lực liên kết thế nào phương trình văn bằng thế nào Đấy, có bạn nào làm trước cái bài tập này rồi không nào giơ thay thử xem là có bao nhiêu bạn làm trước một hai bài rồi không hôm trước nhắc ở một vật xong rồi về nhà ôn hệ vật trước đi may quá là có một bạn làm hai bạn làm hai lớp mỗi lớp có một bạn đấy ít nhất là làm một hai bài cho nó gọi là vui về nhà làm thế có cái có trong quá trình làm thì có bạn nào mà thấy có cái vấn đề gì không em thầy là có mấy bài đầu đáp án sai ạ bài nào nào bài nào đáp án sai tôi ngồi tôi giải lại em cho thầy là bài 1 bài ờ, một ờ, bài, bài, bài 2 bài 3 nữa trong ba bài đấy em thấy là sai sai ba bài này đáp án sai bây giờ tôi giải thử bài một nhá vâng ạ bài 1 thu gọn quy bằng bao nhiêu nhỉ thu gọn cái quy không có trả bài này có trọng lượng thanh không không có trọng lượng thanh thu gọn này quy bằng bao nhiêu quy lớn bằng mấy à anh ấy đọc bộ tôi đấy bốn ạ bằng bốn à cái quy nhỏ này là bằng căn 3 nhân với cái chiều dài chịu tải này là hai căn 3 đúng nhỉ cái đoạn CD bằng mấy nhân đúng là được mà. cái này là 2 mét đúng không cái thằng này bằng thằng này nhân với cốt 30 độ 1 phần 2 à như vậy cái chiều dài này CD là bằng bao nhiêu đây chắc là tính nhầm cái CD này Ok trên huyền cốt 30 độ thì bằng 2 chia cho à, cái cạnh này 430 độ bằng 3 trên 2 đúng không như vậy CD bằng mấy 4 căn 3 trên 3 à 4 căn 3 trên 2 trên mấy trên 3 4 căn 3 trên 3 chắc là nhầm cái này rồi nhầm cái, cái, cái đoạn chiều dài này như vậy là cái quy này nó sẽ bằng 4 căn 3 trên 3 nhân với căn 3 bằng 4 phần 3 4 căn 3 3 bằng 4 quy bằng 4 Q bằng 4 thì lực căng dây T bằng 2. T bằng 2 nhầm cánh dây đòn. TD này đúng bằng 2 không? Mấy anh à, giải rồi đấy. Anh nào bảo sai đấy. Dạ vâng ạ. T bằng 2 thì IC bằng 2. IC cái bằng này, 2. Cái này nó dễ lắm nhỉ. Cái này anh nào giỏi kết cấu toán hai cái đầu này này nó đỡ lên mà thằng này đặt vào giữa thì mỗi thằng chịu lực một nửa. Nó đối xứng. Bây giờ vì là không có thời lượng nên mà tôi chép nhỏ về cái hệ đối xứng này nên tôi bỏ qua cái tính chất hôm sau các anh có nhặt được ở đâu thì nhặt. Tôi sửa ra rồi. IC bằng 2 XC bằng 0 IC bằng 2 XC bằng 0 vậy thì IA phải bằng 4 IA bằng 4 P là đề bài cho P mấy nhỉ P bằng 4 P bằng 2 thì cái thằng này bằng 6 đã nhầm sai cái cánh tay đỏ cái CD đúng chưa đáp số này đúng chưa bài một sai này chắc là nhân cái cánh dây đòn này sai này rồi bài nào đáp số sai nữa thầy em thầy em thấy cả bài 2 thầy ạ bài 2 rồi lại ngồi tôi nhầm ra cho các bạn đáp số đúng cho các bạn thế đáp số đúng có giống cái kia không à em thầy là em làm ra em thấy không giống ạ bài 1 này không giống à à bài bài 1 như thầy làm mà đúng rồi ạ à thế cứ là sửa mà vẫn sai thì mình bảo bài 2 Q có trọng lượng không nhỉ? Lực tập trung P. Đấy, như vậy bài 2 phải thu thu gọn cái lực này. Q ở đây này. Q ở đây này có hai cái Q. Q1 và Q2. Q1 và Q2. Đây là hai hệ lực phân bố nhá. Nó không cái Q1 này thì có tác dụng sang cái phần CB được nhưng cái Q2 không tác dụng ngược lại được Q1 bằng bao nhiêu đây à, mấy thanh niên 1,5 nhân với chiều dài là bao nhiêu bằng 3 thầy ạ bằng 3 vâng. trong cho kích thước à trong này, kích thước này. bằng 3 thằng này cũng bằng 3 m bằng mấy m bằng 14,5 số số thế, À, P này bằng rồi. À, như vậy là 17,5 chia cho 2,5 NA góc bê tang bao nhiêu độ đây 60 độ INB đây này INB bằng 60 độ đấy mười bảy phẩy năm chia hai phẩy năm bằng bao nhiêu mười bảy phẩy năm chia hai phẩy năm bằng 7 à vậy thì na bằng 14 na bằng 14 có đúng không có đúng na bằng anh nào giải có đúng na bằng 14 không 14 được chưa na bằng 14 xcic chạy đâu rồi xcic không giải à không có đáp số à tìm lại a và b rồi à, à câu hỏi quá nhỉ đúng không là a bằng 14 không thanh niên mấy thanh niên rồi tính tiếp đi tính tiếp thế xb b mb bằng bao nhiêu đi xb p sin 30 độ à p bằng mấy 12 12 XB bằng 12 nhân căn 3 trên 2 căn 3 7 căn 3 x b bằng trừ căn 3 đấy thay đổi đấy. đúng chưa IB IB bằng 7 trừ đi 6 XB này phải bằng trừ căn 3 ngược chiều trục X IB 7 trừ đi 6 trừ đi 6 còn 1 trừ 5 trừ 5 kilonewton anh nào làm à, đáp số bài 2 đấy xem cái thầy sửa lại này có đúng không em thầy là em thấy em làm khác thầy ạ thế em làm xb không ấy à, na không ấy em thầy nó em tính thế nào ra 70 phần 9 70 phần 9 à vâng na biểu thức của em là bằng q cộng m trên ac nhân sin 30 độ mấy em sai ở đâu ạ q cộng gì cộng m trên AC nhân sin 30 độ. À, sai ở chỗ này này. Sai ở chỗ M này không chia cho AC nhá. Không chia AC. Q cộng M trên AC à? bằng M cộng với Q chia cho AC tất cả chia cho 1 phần 2 đấy thì đúng Q là bằng 3 nhân 1 chia cho ac là 4,5 như vậy là bằng mấy nhẩm ra xem đúng không 3 phần 4,5 chứ không phải 3 phần 4 4,5 có nhân với sin 30 không thầy có chứ 3 cộng với 14,5 không phải chia cho không phải chia cho 2,5 mà chia cho 4,5 nhầm dạ. bằng 35 phần 9 đúng không bạn chia cho hai nữa là thằng 70 phần 9 đúng rồi 70 phần 9 em tính là 70 phần 9 ừ. thế cái đáp số này là 70 phần 9 đáp số lúc đầu của thầy là bao nhiêu đáp số lúc đầu của thầy là 39 phần 9 á 70 phần 9 xb xb sẽ bằng bao nhiêu em tính ra là là trừ 19 căn 3 trên 9 em tính biểu thức là bằng xc phải trừ p ờ. nhân cos alpha trừ ờ, bằng trừ 19 phần 9 đúng không độ trừ 19 căn 3, trên 9. 9. À, trừ 19 phần căn 3 trên đây <clears throat> đúng rồi đấy nếu tính đây là đúng rồi rồi đúng IB bằng bao nhiêu IB là bằng 73 phần 9 này ạ IB là bằng 70 phần 9 73 75 phần 9 trừ đi 6 đúng không 9 trừ đi 6. ba mươi năm phần chín trừ đi sáu trừ tiếp cho sáu bảy mươi ba phần chín à? Vâng ạ. Trừ bảy mươi ba phần chín 73,9 rồi MB em thấy MB là bằng 59 phần 9 ạ 59 phần 9 đấy cái đáp số ấy. đấy sửa thôi hình như có ba bốn bài sai đấy còn bài nào sai nữa thấy chưa còn bài 3 thầy ạ nhưng mà em đang tìm phần em giải chỗ này bài này cứ tách đôi rồi mình giải nhé đừng hóa rắn này hóa rắn anh nào hóa rắn bài này giải thế gì cũng bài 3 này đáp số vẫn sai à vâng bài 3 này quy lớn bằng bao nhiêu thế đợi em tí em bằng alpha bao nhiêu độ nhỉ 30 độ quy thu gọn ở đây bằng bao nhiêu này quy thu gọn bằng cái này chiều dài của nó vẫn là 2 L nhân với 2 phần căn 3 nhân với cái thằng quy là 2 lần F chia L như vậy là rút gọn rút gọn vậy là bằng 8F trên căn 3 8F trên căn 3 8 căn 3 trên 3 như vậy mỗi thằng là 4 căn 3 trên 3 IA IB à, NB bằng IC bằng 4 căn 3 trên 3 đúng không đúng thầy ạ 4 căn 3 trên 3 vậy thì cái thằng IA nó sẽ bằng 4 căn 3 trên 3 cộng với cái thằng P là cộng với 3 4 căn 3 trên 3 cộng 3 đúng không là cái phần đấy em em làm ra đến NB em thấy sai rồi em không tính nữa thầy học không ông bị rằng đánh giá thì giá luôn đấy yeah. Trước em làm mấy em làm mấy lượt rồi nhưng mà đáp án toàn sai đấy yeah. được chưa x a bằng không đúng rồi ma 4 căn 3 trên 3 nhân với 3L 4 căn 3 trên 3 nhân với 3L bằng 4 căn 3 FL cộng với cái moment M bằng 4 FL cộng với cái thằng P kia là bằng 3 lần FL như vậy nó bằng 7 trừ 7 FL cộng với 4 căn 3 trên 3 4 căn 3 không tự tin với đáp số mình làm đánh tính sai kết quả sai là vì tính nhầm cái chiều dài thanh BC này, này. được chưa Ừ, hai bài giống nhau sai giống nhau đấy lấy cái đáp số này thế bài 4 này đi bài 4 ta thử làm xem nó có gì khác nhau bài 4 này không biết có sai cái kích thước được không bốn này đáp số có sai anh nào làm rồi em thầy là hình như không ạ nếu có sai là sai do cái kích thước của cái thanh phương trình nhẩm thì ít khi sai cái kích thước của thanh BC này sai này là vì là cứ sim ờ, ấy là nhẩm nhầm thành là 2 căn 3 chiều dài nhầm dài 2 căn 3 bài 4 là thanh đồng chất này bài 4 nó chỉ có cái vấn đề chúng ta từ đây này ta chú ý tôi phải tung cái đòn hó mù tôi không muốn chữa đấy chứ để cho các bạn làm tôi chữa đáp án đúng cái làm sao đi thi nó giống bài này nó ăn ngay hôm nay cái anh kia anh kiện nhiều quá tôi mới ngồi tôi sửa đáp án à, ở B này là liên kết thanh à liên kết tựa này. liên kết tựa anh học ở đâu học học với thầy thì nhớ là liên kết tựa này ra mấy cái thằng sinh viên cũ của tao tôi nó đi toàn đi dạy các anh cái, cái câu lạc bộ HLFL gì đấy là cẩn thận nó không biết cái liên kết này là liên kết gì này. Đấy. tựa có hai thành phần à, có một thành phần vuông góc với đường tựa Đấy, cẩn thận là ta tách như vậy là ta tách cái thanh nếu như ta tách thanh OA ra nó có ba thành phần phản lực kết đấy. đấy tách cái thằng D này chú ý này D là liên kết ngàm thì 99 phần trăm với mấy cái thằng kia nó tách là thế này anh đi học gọi là học cái trung tâm trung treo nó tách thế tách như thế mà vẫn đặt x và y là tôi đánh hỏng người đấy, nó học không hết chữ ở đây vẫn là x gì mà ở đây cũng là x gì thì hỏi là cái thằng nào là có phương x à ở đây anh có đặt là cái f1 thì được ở đây đặt f2 thì được chứ anh lại cũng đặt đây là thành phần lực theo phương x thì lúc sau là anh, anh hỏng người luôn Đấy, tại sao nó đặt theo cái chiều này là vì khi nó tính toán độ bền của kết cấu nó phải tính cái tải cái lực dọc trục và lực cắt còn tôi thì tôi chưa quan tâm chưa quan tâm đến cái bài toán nội lực đấy cho nên tôi đặt hai thành phần x y thế này mà tính cứ x thẳng đứng y nằm ngang nha mấy anh chú ý nha x thẳng đứng y nằm ngang cái này dễ hơn nhiều ạ chẳng phải xoay hệ trục gì cả m xd id x này với x này thì chiếu lên phương x nó mới gọi là x cộng x chứ cái x với cái x kia lại phải phải sân sin cốt 30 độ thế là sai chứ mọi người không phải là cái nào cũng đúng đây đây là io y với y chiếu lên phương y thì phải bằng hai thành phần y cộng với nhau Đấy, như vậy là ta tách ở đây nhá cái đây là tôi đặt tạm là nb mấy anh thanh niên này chú ý này thì ở dưới này là NB phẩy này coi như hai thằng tách nhau ra rồi nhá thì nếu đi thi mà anh vẽ hết như tôi là đây phải coi như là hai thằng tách nhau đây ra rồi thằng trên thằng dưới Đấy. anh nào mà vẽ nguyên thế này là sai vứt phải tách vật ra chưa Đấy, đây là phản lực liên kết như vậy thì ta viết ba phương trình cân bằng cho cái thằng OC à quên OA và ba phương trình cân bằng cho thằng db hình như ở đây có trọng lượng à, bài này không dễ thế này được à đây có trọng lượng p1 bằng 2p trên thanh oa p1 đặt ở c bằng 2p trên thanh oa à, p2 bằng p trên thanh pd p2 bằng p như vậy phải đặt đủ vào được chưa đấy là hai thành phần đấy thế có ai có, có, có câu hỏi gì được không về cái, những bạn làm rồi ấy, có cái gì cần phải thắc mắc hay trao đổi gì không tôi giải đáp đấy như anh kia anh bảo đáp số sai thì tôi phải đi tính lại cho anh còn cái chỗ nào sai nữa thì tôi lại tính lại tiếp mất mấy phút thôi mà đấy không có gì thì ta ra chơi chung một chút rồi ta vào ta xem còn bài tập nào nữa không cái gì cần thắc mắc hôm trước cái phần động học đến đâu rồi nhỉ động học là xong phẳng tôi giới thiệu chưa nhỉ à, mấy bạn chăm học trả lời hộ cái thầy thầy giới thiệu rồi hay sao thế à? vâng thầy chữa một vài bài tập nữa rồi à thế thì thôi xong rồi thì thôi ta hôm nay ta làm phần này thôi bạn xem xem các bài này các bạn xem một qua một lượt trong bài nào cần hỏi cái gì cần giải đáp cái gì à, viết phương trình nào tôi xử lý cho Đấy. ta phải tự làm ôn tập ta phải tự làm bài tập thì tôi mới trả lời được chứ bây giờ tôi ngồi giải này thì tôi cũng trả giải đâu thắc mắc cái gì cứ hỏi tôi trả lời hết nha à, ra chơi à, thích ra chơi bao nhiêu ra chơi nha một giờ 10 đến 1 giờ 20 ta xem xem còn bài nào ta cần phải giải được không thank you tiếp tục nha Nếu có bạn nào có câu hỏi gì không? Thầy ơi. thầy có câu hỏi gì không nhỉ? Bạn nào... Thầy thầy xem em câu 9 xem à, em em hóa sắn có câu ý được ạ. Nhưng mà em hóa rắn nó lại không ra đáp án mà đúng với cả, với cả. À, Khi ta hóa rắn nha. Không ra đáp án cái gì? Bây giờ ta sửa thử xem có ra không nhá khi ta hóa rắn bài này thì đúng là phải dùng hóa rắn là sẽ tốt là vì khi ta hóa rắn ấy thì nó sẽ xuất hiện ba phản lực liên kết ở đây đúng không tại a xuất hiện ba thành phần phản lực liên kết ở a <clears throat> Đấy. xuất hiện ba thành phần phản lực liên kết tại a đấy thì các các bạn có thể à, thu gọn hệ lực phân bố thì ta được cái lực quy ở đây đúng không lực quy đây rồi thì em đọc thử xem xa sẽ bằng bao nhiêu em thử đọc xem xa sẽ bằng bao nhiêu sẽ bằng là trừ quy à bằng trừ quy đúng không bằng trừ quy đúng rồi rồi phải chống lại được cái lực quy này còn ia ia trừ b à phải bằng trừ p mặc dù trừ p tức là nó phải ngược lại và đỡ được cái p này đây thì đáp số đây có đúng không ia bằng hai này q này nhân với chiều dài chịu tải trên hai là q q em tưởng là 6 q là 4 nhân với lại b a ab trên 2 ab bằng mấy nhỉ 3 à 3 ab bằng 3 ab bằng 3 vâng thế là bằng 6 ở cái chỗ này bằng 6 ừ, chỗ này vẫn sai cả cả thằng MA à hiển nhiên là MA sai theo vì là cái vâng rồi ạ cái uh, chiều dài nó sai thì nó sẽ trừ 6 đúng không MA bằng mấy 12 12 Đấy, khi ta hóa rắn thì ờ, bài này hóa rắn thì đơn giản hơn là vì nó chỉ xuất hiện lúc ba ẩn ba lực cần tìm sau đấy ta mới tách tách thành DE ra đúng rồi đấy thế còn vấn đề gì nữa không còn bài nào nữa không em thầy thầy giải lại bài 5 đi thầy giải lại bài 5 anh giải chưa em giải rồi ạ dạ, không ra đáp số hay sao em ra mỗi nd giống rồi ạ mấy phần sau em thấy không giống nd rồi bây giờ bài 5 tại à, d có bao nhiêu thành phần phản lực liên kết nào có một thầy ạ liên kết tựa à liên kết tựa tại d có một thành phần liên kết tựa theo phương vuông góc với phương tựa đây đúng không tại a có mấy thành phần tại a có hai ạ a hai thành phần HAIA à? là liên kết uh, khớp tại C ừ, C có hai ạ à, có hai là XC IC à, ta phải tách ra nhá đây thầy thầy chỉ đặt vào đây để cho bạn hình dung thôi XC IC rồi tại DB B có một ạ B có một cái bạn là vừa làm đấy thì cách làm có giống này không đặt phản lực liên kết giống chưa em đặt giống thầy ạ à, thế thì em bị à, cái đáp án nó bị sai ở chỗ nào em thì em chỉ giống mỗi nd thôi ạ còn nbxaia em không giống trong đáp án à không sao bây giờ thử xem giống không nhá à nd đúng rồi gì vâng ạ xcic em giải bằng bao nhiêu XC của em là bằng bằng 4, IC là bằng 4 căn 3. À IC bằng 4, IC bằng 4 căn 3. ND ở đây là ND cái góc này bằng 30 độ, cái cạnh này bằng 30. Chắc là bị sai về cái mối quan hệ hình học rồi thôi. 30 cái này nó sẽ là căn 3 cái cạnh này dài bằng căn 3 đúng không cái ừ. cạnh này dài bằng 3 đúng nhỉ vâng ạ cái này là 4 trên căn 3 à? cái phần đấy là ờ, uh, 2 căn 3 2 căn 3 2 căn 3 2 căn 3 Đấy, cái này 2 căn 3 à, như vậy là n d bằng P nhân với căn 3 như vậy là nd bằng 8 à vâng ạ nd bằng 8 nd bằng 8 đó ta tách thành hai vật ra thầy giải nd bằng 8 x thì c IC sẽ bằng thành phần theo phương đứng của cái thằng Y này. Góc này là bằng 30 độ. Như vậy nó cốt 30. Đúng không? Bằng em là bằng P nhân sin 60. À, sin 60 cũng được. Sin 60 với cốt 30 như nhau. Như vậy là bằng P nhân với sin 60 là bằng 4 căn 3. Được chưa? Vâng ạ. À, 4 căn 3 còn thằng IC này là bằng ND là bằng 8 trừ đi P sin 30 8 trừ đi 4 còn 4 ngược lại trừ 4 chiều ngược lại là phải bằng trừ 4 được chưa rồi ạ có đúng này không đúng rồi ạ em tách ra thì em chọn em chọn chiều là cùng chiều luôn thì bằng bằng bốn à, thì chắc là cái nd của em đúng rồi đấy nếu mà cái này đúng thì cái thằng còn lại đúng rồi có gì đâu sai ở phần dưới này sai phần dưới này à, ờ, à cái phần, phần dưới à, thì ta phải đặt phần bên dưới ib phẩy và xb phẩy à như vậy đáp số của ta thằng này bằng 45 độ thằng này bằng 4 căn 3 cộng với 4 căn 3 nhân 3 là bằng 12 căn 3 cộng với m m là bằng 3 là bằng 12 căn 3 cộng 3 cộng 3 cộng tiếp với cái moment do thằng quy này quay cùng chiều là 5 nhân với quy bắc là bằng 2 nhân với 3 là 6 chia 2 bằng 3 3 5 15 Đấy, chia cho cánh tay đòn chia cho 6 cái này, này xin 45 độ nhân với căn 2 như vậy NB bằng này đúng không không em em làm theo cách hóa rắn thể sáu bằng ba ba căn hai cộng với à, 12 chia 6 bằng mấy 12 chia 6 bằng 2 thì 2 2 căn 6 đấy NB bằng như thế em làm thế này đúng. cách hóa rắn cả hệ này là gì vâng Hoa giãn cả hệ thì anh em cẩn thận cái cánh tay đòn chỗ cái thằng cái thằng N e là thằng P này nhá. Cánh tay đòn là thằng P là phải cẩn thận. Đấy, cái thằng NB có bằng thế không? Nếu mà NB như thể giải thì giống đáp án ở trong trong đề thể cho. Nhưng mà em làm ra cách hóa rắn không biết em sai chỗ nào. Thì cách hóa rắn cách hóa rắn thì em thử mở lên xem nào chụp chưa mà mở xem màn hình lên thầy kiểm tra cho à, chụp uh, xe lên thì bật chức năng xe màn hình đấy xe lên thầy mới nhìn được thì thầy phải tắt đi thầy ạ ừ.